À vâng. À, thứ nhất là mình sẽ chào bằng tiếng Việt trước. <laughs> Xin chào các quý vị và khán giả của chương trình Giá Mã Kỳ Tài. Mình rất là vui được ngồi đây với cô vợ dễ thương của mình. À, và hôm nay mình sẽ chào khán giả một chút bằng tiếng của Nigeria. Bao ni, xe à ba, chidada lewa. nhưng mình rất là đủ. Cái mùa bài. Chào ồn ni, chào ồn ni, chèo ba giống tiếng hồng kông cái gì à. bla bla bla <laughs> đấy là tiếng tiếng hồng kông rồi là Ủa tiếng, tiếng trung quốc không tiếng của mình là yoruba yoruba mình đang học đấy ạ à, xin trai ạ à. okay, yoruba ở nigeria có gần 700 thứ tiếng Thế sao? có ba thứ tiếng là là là là là, là phổ biến nhất lớn nhất à, là Ausa, ibo và yoruba nhưng mà tất cả mọi người đều nói được tiếng anh tức là tiếng ừ. anh là gọi là official language là gì nhỉ thì bên cạnh đó thì cũng có những cái vùng nhỏ hơn nhỏ hơn nhỏ hơn nhỏ hơn nữa yeah. Dạ. họ sống là nhiều họ sống ờ, giống như là một bộ lạc đúng không đúng rồi có những bộ lạc có Để vua của mỗi bộ lạc đó từ một văn hóa rất là rất là đa sắc màu đó họ rất là nổi tiếng về những cái màu sắc ừ. và ừ. những cái giai điệu âm nhạc rất là tuyệt vời và bây giờ thu phương dạ. sẽ chào bằng một ngôn ngữ của nơi em sinh ra và lớn lên chào chào các cô các chú ạ <laughs> em với ông xã sống tại thành phố Hồ Chí Minh hay là sống ở Hà Nội? Em và ông xã sống tại Hà Nội trong một căn nhà nho nhỏ. Đêm và có bé Leo Ali nữa. <laughs> dạ. Cái clip mà gần đây nhất em xem là clip CJ uh, à, hứa dẫn Leo là đi bơi. Ừ. Xong cái ảnh mới cho các bạn mình là CJ bây giờ mình ừ. dẫn con đi bơi nha. Cái xong ảnh quay vô trong cận cái mặt Leo là giống như kiểu là gì nữa vậy? mà cứ hai phút cổ không có cười nhưng mà anh này rất cố gắng rất kiên nhẫn nha anh anh nói anh nói ôi công chúa của bố thật là xinh thật là đẹp đưa ra vẫn như kiểu là cái gì vậy nhưng mà anh rất kiên nhẫn tiếp tục vẫn cứ ôi cái xong rồi quay cái này quay cái kia quay xuống bắt đầu cổ mới mắc cười rồi cổ cười và mình phát hiện là cái điểm hay của anh này là không bao giờ bỏ cuộc anh à, lần đầu tiên gặp CJ anh cũng sẽ yeah. Dạ. nói đến anh chàng này một anh chàng rất là kiên nhẫn bởi vì không kiên nhẫn thì sẽ không cua được một cô gái rất là xinh đẹp đến ngày hôm nay mình cũng luôn hỏi bản thân mình tại sao mình lại được một cô gái đẹp như này nhiều khi mình cũng nghĩ mình là gì nếu mà cua được gái đẹp như này ta đúng thật đấy phải có sự kiên nhẫn mà một sự độc đáo nào đó dạ với CJ uh, á là linh nghĩ rằng là phải có cái gì nó độc lạ thì mới có 800 ngàn subscribe một anh chàng mới lúc đầu nhìn thì chỉ thấy một cái nét uh, hài hước ừ. một sự duyên dáng thôi nhưng mà thật sự anh đánh giá đây một anh chàng có rất nhiều cái cái nội lực ha rất nhiều cái đặc biệt thì đây uh, lý do tại sao bạn tới Việt Nam à đợt đấy là em, em đang học đại học bên Anh thì em uh, sang Việt Nam thực tập năm cuối em học về gì em học ngành lập trình và em sang đây thực tập, thực tập uh, em em học vào năm cuối uh, hết 10 tháng xong là em thực tập thêm uh, 3 tháng sau lúc em đang thực tập thì công ty đó quyết định giữ em lại Em làm việc ở đấy một thời gian sau em lại chuyển sang làm tuyển sinh quốc tế Sau là trong thời gian đó thì em lại nhận thêm một vài việc nữa Và bắt đầu từ đó bạn bắt đầu thâm nhập vào văn hóa Việt Nam Đúng rồi Thích nhất điều gì ở Việt Nam, về văn hóa Việt Nam? Em thích gần như là tất cả mọi thứ à, Có một thời gian mà em đi về bên Mỹ Đang chuẩn bị sang Việt Nam Thì cái, cái, cái, cái tâm trạng của em là Thôi, đi về thôi xong lên máy bay gần tới Việt Nam xong mới mình mới nhận ra là thực sự là mình cảm thấy là Việt Nam là ngôi nhà của mình à, không phải không Đúng rồi. đi về nhà Đúng rồi. Trinh cũng thấy là ở ở CJ quả thật là có cả ba cái yếu tố của ba ba nơi mà bạn đã đi qua luôn á có cái sự mở nè nhiệt huyết tưng bừng lễ hội của Nigeria đúng không đúng rồi. vui vẻ don't care vui là <laughs> được đúng không nhưng mà cũng có một cái sự uh, lịch sự lịch thiệp tinh tế của bên châu Âu và tất nhiên là cái chất việt rất là rõ ràng cà khịa một chút xíu nè muốn thích thì mình nói đùa được nè nhưng mình nghiêm túc được có dạ. chút lầy lầy của đường phố lầy lầy vui vui mà rất là nhiệt tình bạn thấy cái văn hóa của Nigeria nó có giống giống hay là khác gì so với văn hóa Việt Nam không nó có nhiều cái nó rất là khác tuy nhiên là âm nhạc này cách chào hỏi này cái cách uh, ờ, nói chuyện với nhau thì nó rất là khác ừ. có một sự khác biệt rất là quan trọng mà em rất là muốn chia sẻ với khán giả hôm nay là sự khác biệt giữa cách chào chào bố mẹ của Việt Nam và cách chào bố mẹ của Nigeria đến cả vợ mình chưa biết à. <laughs> đấy sẽ là lần đầu tiên mà mình sẽ mình sẽ làm thì nếu là con trai ví dụ anh đi là bố thì nếu mà vừa vừa vào nhà mình muốn chào bố thì mình sẽ phải quỳ hàng xuống như thế này Nigeria đấy đây là con chào bố bao giờ bố trả lời mới được đứng lên bố chưa trả lời bố chưa trả lời bố chưa trả lời thì sao làm mình năm hoài luôn hả bố chưa trả lời này về làm về làm với bố nhá nằm luôn đi nằm luôn đi Nằm đây <laughs> Còn nếu là con gái thì à. con gái sẽ phải quỳ hành hay đổ quỳ xuống à. Đấy, và quỳ xuống và đứng lên Ôi cách chào của con à? gái cách chào cung kính đúng không yeah. Dạ. còn người việt nam thì già dạ, con chào bố con chào bố đó dạ. bố chào con <laughs> nhưng mà nhiều khi thoải mái là à bố về rồi đấy à <laughs> tức là người việt nam cũng rất là thân thiện rất là thoải mái tuy nhiên là cái đời sống hàng ngày mình cảm thấy là nó nó rất là giống nhau lúc mà sang việt nam á nhiều khi mình nói chuyện với vợ mình, mình bảo xin là chồng cảm giác như là kiểu chồng rất là hợp sống ở Việt Nam cái cái cái, cái cách mà một người sống ấy nó có một cái gì đó rất là giống của Nigeria ừ. mình cũng chưa biết được nó là cái gì <laughs> mình chỉ biết là nó như một cái ngôi nhà của mình mà mình cảm thấy rất là thoải mái như một cái ngôi nhà của mình thôi. CJ là người da đen đầu tiên mà mà Phương gặp ở Việt Nam. Ừ. Và trước khi gặp CJ thì Phương còn nghĩ ở Việt Nam không có người da đen nào đến khi gặp xong thì mình cảm thấy quá là bình thường mình mình không bị hấp dẫn bởi là bởi vì ái à, này là người da đen hay này có một cái tố chất gì đó đến từ châu lục khác mà mình chỉ đơn giản cảm thấy nó, nó tất cả những cái yếu tố bên ngoài nó bị xóa nhòa hết ừ. mà nó là hai tâm hồn nó rất là đồng điệu vấn đề về con người với con người chứ không đúng phải rồi, là đúng. bạn từ đâu bạn như thế tất nào màu da ra sao yeah. Dạ. là là bị xóa nhòa hết nhưng mà quen phụ nữ việt nam là phải tặng hoa liên tục đó nói dài thế em ở việt nam gần 8 năm rồi thì em phải đã phải làm quen với điều này thực ra có ngày 8 tháng 3 có ngày 14 tháng 2 thực ra là mấy cái ngày của phụ nữ thì của Nigeria em cũng có biết ừ. em chỉ biết của ngày của mẹ thôi em không nhớ là ngày gì mà tức là mình mình có có tặng hoa có bên Nigeria thì một con trai thẳng mẹ hoa có nhưng mà nó hiếm lắm hiếm mà nếu mà một người đàn ông tặng người phụ nữ hoa thì khả năng là phụ nữ đấy sẽ lấy cái hoa đập vào mặt luôn đập vào mặt luôn là chắc chắn là sao vậy nó có thể dùng hoa để làm cái gì hoa nó để vài hôm nó chết chết luôn à, tức là, muốn tặng cái khác đúng không muốn tặng cái khác à, cái à, nó có giá trị nó phải nó phải có gì đó là thực tế anh muốn tặng em gì anh mua anh mua sẽ cho em hay là anh mua cái gì để em có thể dùng nó có giá trị chứ không phải ừ. cái gì mà em chỉ ngam ngam ngam ngam ngam xong vứt thế không phải là bởi vì đàn ông Nigeria không thích tặng hoa mà là bởi vì phụ nữ không có cái cái cái sự kết nối với hoa ấy. nên tạo một cái quà nào đó ví dụ điện thoại ừ. đi kèm hoa thì ok nhưng mà <laughs> hoa không là không ok không có cái gì nào hoặc là điện thoại không thì ok điện thoại không thì tuyệt vời ra <laughs> là dạ, năm nào đến xin của phương gặp một cái một cái gì đó của phương là một ngày nào đó mình chỉ ra ngoài mình thấy hoa này đẹp mình mua về cho phương nhưng mà đợt vừa rồi sinh nhật của phương thì mình không ờ, không tặng hoa ừ. mình không lấy hoa để tặng mà là mình làm một cái gì đó nó hoành tráng một chút vứt hết cánh hoa vứt hết ra giường và lấy hết cánh hoa mà mình vứt hết cánh giường và viết chữ I love you yeah. đó và mình ờ, làm một khác chứ không phải đưa tặng tay là làm một ừ. kiểu khác anh biết không ở trong mấy cái tấm hình chụp ở ờ, Nigeria thì hình như là đồ màu hồng, màu xanh, màu tím, màu vàng là cái gu của CJ đúng không? À, CJ <laughs> không có gu gì nó, nó đặc biệt cả Tuy nhiên là bên Nigeria thì mình rất là thích sắc màu Đàn ông thì màu gì cũng mặc được Kể cả màu ừ. tím, màu hồng, màu gì cũng mặc được Đúng rồi Chứ ai đây Việt Nam mặc màu hường cái nói người ta bóng <laughs> anh này tự xưng nói người ta bóng người ta công chứa người ta công chứa tự nhiên nói người ta bóng bên ra là mặc màu hồng màu hường đó hay màu tím màu cam vâng thích mặc đúng không ai cũng thích sắc màu ai cũng ừ. thích cái gì mà nó long lanh nó đẹp như vợ mình à ừ, hay nhỉ yeah. Dạ. sao qua việt nam không mặc màu tím màu ờ, hồng cánh sen màu cam này kia um, ở nigeria thì mặc áo màu gì thì không bao giờ có cái bình luận là màu này không hợp với da của anh <laughs> nhưng mà sang việt nam em ơi mình đi làm mình mặc áo màu đen người ta cũng nói Chứ lần sau đừng mặc cái này trông sợ quá ừ, Không hợp với màu da của bạn đâu <laughs> Hay là mình mặc áo màu màu Sao? tím Chị ơi Sao lại mặc cái áo kiểu này trông, trông nó sắc màu quá Hay là mình mặc áo gì màu đỏ Chị chị đã đen rồi lại còn mặc áo màu đỏ trông nó nóng vãi trưởng <laughs> Thì bây giờ như nào <laughs> kể cả mặc đồ màu trắng cũng bị kêu là anh mặc như thế làm cho da anh đen đi ờ. nhiều khi mình muốn mặc cái gì mình cũng khó chịu đâu người ta nói riết mình cũng nhức đầu thậm chí nhiều lúc mình muốn không mặc gì đi cho khỏe luôn đó bây giờ mình mới, thấy là những cái chuyện vợ khóc vợ cười nè ừ. trinh cũng tò mò mấy cái ừ, cuộc sống chứ. những cái lát cắt cuộc sống của một cười da đen ở việt nam ừ. sẽ như thế nào thì ví dụ như cái ngày mà đầu tiên mà phương đưa cj về gặp bố vợ đi mọi chuyện như thế nào mình không thể nói là phương đưa mình về nhà gặp bố vợ mình đến gặp bố vợ à chú đã thế về nhà thôi <laughs> đợt đấy là lúc mà lần đầu tiên mà gặp bố vợ thì nó rất là bình thường nhỉ nó rất là tự nhiên lúc đấy là thực ra không nói chuyện nhiều với bố vợ thì là đến à, nhà thăm phương thôi ngồi ăn cơm này không nói chuyện nhiều với bố vợ bố vợ chỉ hỏi vài câu thôi bởi vì dì dày có cái chất tức là rất là tự nhiên dạ bố phương rất là ưng bởi vì anh này hỏi câu nào thì trả lời gãy gọn rõng rạc câu ừ. đấy ví dụ bố sẽ hỏi là thế anh có yêu thương con gái tôi thật ờ. lòng không đây. yêu chứ <laughs> không yêu thì cưới làm gì có một <laughs> đợt là... Ờ, cái hôm mà hỏi cưới ông bố chỉ hỏi một câu thế em có đủ tiền nuôi con gà tôi không thế em có đủ tiền nuôi con gà tôi không <laughs> rồi rồi trả lời sao thì biết trả lời nào thì trả đủ à đáng nghĩa là nó không đủ à còn lâu mới chấp đấy còn lâu nó không đủ đúng không sau đó thì con hỏi là sẽ có đủ tiền nuôi cả bố không <laughs> lúc đấy mặt đáy mét lúc đấy lúc đấy mới toang nhìn cái bố chạy chạy chạy chạy nhưng mà cái phong tục á lấy vào của, của nigeria đó có giống ở việt nam không ôi không hề luôn thí dụ như sao nhưng mà ha ở nigeria ok ông muốn cưới con gái tôi hả được hai tuần quay lại sao ok hai tuần quay lại sẽ có một lít ba con bò giống như thách cưới ngày xưa ở Việt Nam mình á rất nhiều đồ luôn nó sẽ ghi rất dài dài dài có thể 10 trang luôn ồ oh. nó sẽ toàn đồ ăn này đồ uống này rồi bao nhiêu thứ này một số thứ trong đó nó sẽ là những thứ mà bố vợ sẽ dùng để kiểu lễ để mà nó làm một vài lễ nhưng mà cũng có nhiều tiền phết ở Việt Nam thì lại có một cái đi ăn cưới thì nếu mà mình đi ăn cưới của bạn thì mình phải mang phong bì đi đúng không? Ừ. Đúng đúng. đúng. Nigeria ha không bao giờ có cái chuyện đấy mình phải tự mình tổ chức mình tổ chức hoành tráng rồi mà mà mà mà mà đám cưới của Nigeria nó hay có có một nghìn hai nghìn ba nghìn người là chuyện bình thường Tôi đã cho cả làng hay gì vậy? À, mình phải nấu ăn nấu nướng cho tất cả một người Mình chỉ có kiểu nhận quà Ví dụ người ta mang quà đồ em bé chẳng hạn Thì người ta nhưng mà không bao giờ người ta mang tiền đi Kiểu phong bì các kiểu của Việt Nam No never lại còn có cái chuyện nếu mà có người á mà lỡ mà không được ăn đời người ta sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa. Ồ, oh, bất kỳ vậy. Kể cả mình đang là trò mình đang bận trên sân khấu nha, mình không hề biết gì mình mà nếu mà lỡ mà người ta đến muộn hoặc là người ta không được ăn là thôi sao cứ bảo nhau cả khó quá nhỉ ôi khó lắm đó Việt Nam cưới là đúng rồi đó <laughs> bố cho hỏi câu là có đủ tiền nuôi con gái tôi không là ok khó lắm ở Việt Nam mà. ừ. làm cưới mình còn kiếm tiền mình còn kiếm tiền nó chứ ôi trời ơi chị <laughs> rất là thích phần hóa Việt Nam và cái thời gian mà chị có thể nhớ nhất mà gần gũi nhất là thời gian ở Nigeria dù là nghe nó rất là kỳ có nhiều cái rất là khó hiểu tuy nhiên mọi người luôn luôn cười mọi người luôn luôn vui vẻ với nhau cái chuyện ly hôn ấy nó rất là ít ở Nigeria luôn. Ủa, tại sao? bởi vì gia đình đã cưới theo cái ờ, đạo của mình á, đã cưới là cưới cho đến khi chết. Nếu mà một trong hai người không chết thì hai người không được bỏ nhau và là một một chồng, một vợ. Hay nha. Cho nên là một người luôn luôn có cái sự đã là gia đình. Nhiều khi nó không hạnh phúc thật nhưng mà họ sẽ luôn luôn chịu đựng là một nhưng mà họ sẽ luôn luôn tìm đường thoát đề từ một nó có thể tìm giải pháp Ừ, tìm tức là sẽ không không bỏ đi mà là sẽ sửa chữa chỉ cái khó khi cưới cái danh sách dài quá thôi và đãi nhiều người quá thôi còn khi đã cưới được rồi thì là ừ. ở nhau suốt cuộc đời đúng rồi cái tính cách của bạn là mở rồi bạn đi chu du khắp thế giới bạn học những kiến thức từ khắp nơi bạn cũng hiểu được là mình ở đâu mình là ai mình muốn gì cuộc sống mình không cần thiết có những lời bình luận nhưng khi đến với một cộng đồng mà bạn phải vậy phải gọi là chia sẻ một phần cuộc sống riêng tư của mình cho cái cộng đồng đó thì bạn có cảm thấy khó khăn không à, lúc mà mới uh, sang bên mỹ sống thì nếu mà gặp một gia đình nào đó đang đi với một em bé ví dụ ở việt nam dạ. mình mà gặp một đứa bé mà nó rất là đáng yêu mình nói ôi trùng vía bé đáng yêu quá hả, trời ơi rồi mình muốn uh, bé hoặc là mình muốn uh, gần gũi một chút xíu nhưng mà ở bên mỹ thì người ta sẽ nói biến thái thì người ta sẽ nói biến thái đó là một điều rất là kỳ ờ, nếu mà không biết gia đình ở đâu mình không quen gia đình đó yeah. Dạ. mình lại tự nhiên muốn nói chuyện với con người ta thì người ta sẽ nhìn mình kiểu ánh mắt anh này biến thái vậy đấy kiểu đấy thì cũng phải mất một thời gian để quen với điều đó còn sang Việt Nam thì uh, một loạt điều để nói nhưng mà thôi chắc là <laughs> mọi người cứ hỏi mọi người muốn biết gì thì mình sẽ trả lời đó hỏi để đấy bữa em coi mấy cái video clip của CJ thì em thấy Phương đóng góp một vai trò rất quan trọng đó là làm nền bà im lặng từ đầu đến cuối bà đi cạnh thôi bà đi mua rau bà đi kế bên bà bẩm con không có gì nói với ông này ông nói hết trơn rồi khi mà phương quan sát những cái bình luận đi có bao giờ người ta bình luận là mình khó chịu thì một khi đã xác định là lên trên youtube với chồng trước tức là gọi là làm dâu thiên hạ à? Thật ra cái tính Phương trước đây nó cũng đã thế rồi Mình không quan tâm người khác nghĩ gì cho lắm Mình cứ sống theo những cái gì mình muốn thôi Thế cho nên là cái việc yêu một anh da đen đối với mình là một chuyện hết sức bình thường tức là khi ra đường rất nhiều người nhìn và thậm chí nhiều người khiếm nhã tức là người ta nhìn thấy mình đi với một anh da đen người ta không ngại bình luận một cách rất khiếm nhã bạn có nhớ được những cái lời bình luận khi mình tổn thương không có, có bị tổn thương bao giờ đâu <laughs> đấy, đấy chính là vấn đề mình thấy mình thấy họ nói tức là họ thì họ có ý là muốn ờ, đôi khi là muốn nói để cho mình tổn thương nhưng ừ. mà mình thì mình ờ, lại suy nghĩ là à không họ nói cũng đúng mà Dạ. ví dụ bảo là con này chắc khỏe lắm mới đi với anh này <laughs> hoặc là comment trên youtube ấy chị này chắc ừ, sâu sắc quan hệ rộng lắm đúng không <laughs> mà họ nói thì cái cái cái tâm địa của họ là họ muốn gây cho mình cái sự khó chịu ừ. nhưng mà mới đầu khi mà đọc thì mình cũng nhăn nhóm mình cũng bảo là tức là mình không tổn thương nhưng mình thấy là sao lại bất lịch sự thế ừ. ừ không còn cái gì khác để nói hay sao chồng mình thì cực kỳ cáu giận nhưng mà mình nghĩ một lúc là nhưng mà họ nói cũng đúng không có gì sai cả tán giận á tính của mình mình là một người đàn ông luôn luôn muốn bảo vệ tổ ấm của mình không phải là không vừa ý của mình bởi vì có nhiều người có thể bình luận không sao không vừa ý của mình nhưng mà nó quá là tục quá là tệ DJ không thể nghĩ ra là một con người có thể có suy nghĩ kiểu thế thứ nhất là suy có cái suy nghĩ đấy dạ thứ hai là dám nói luôn thứ ba là lại còn dám nói trước mặt mình tức là comment luôn á thế là mình nhiều khi mình rất là bực bội mình rất là bực xúc mình đã làm youtube cũng 3 năm rồi mình đã đọc rất là nhiều comment mà bị bị bị cái là trên kênh của mình á có rất là nhiều từ gần 200 từ mà mình có chặn tức là mình nếu mà có người comment về cái từ đó thì nó sẽ vào, vào phần filter không hẳn là block nha nó sẽ không hiện lên à. nhưng mà nó sẽ vào phần filter cd đã hay vào cái hoàn cảnh là cd sẽ phải đọc để xem là nó có phải comment ok không nếu mà ok thì duyệt nếu mà không ok thì xóa nhưng mà mình đã lỡ đọc rồi ờ, oh, yeah. và dạ. mình cảm thấy rất là tổn thương ban đầu rất lo cho vợ ờ, không cho vợ đọc comment yeah. Dạ. đến cả sáng nay CJ vẫn phải duyệt một vài comment yeah. Dạ. mà vợ mình vừa ngủ cạnh mình thì mình đọc mà mình rất là bực trong người dù là mình đã làm youtube nhiều năm rồi bởi bây giờ mình không phải là một mình mình nữa rồi bây giờ mình có gia đình bây giờ mình là một người bố và mình rất là lo lắng mình còn đọc thậm chí mình còn đọc comment về đứa con gái của mình mới 8 tháng tuổi thôi ừ mà có người có thể nói một cái comment rất là khiếm nhã rất là đến đến trẻ con tệ, đến cả trẻ con em bé chưa biết gì thật ra thì CJ sẵn sàng yeah. luôn luôn sẵn sàng ví dụ như ra đường mà có ai đó cà khịa hoặc là có ai đó nói động chạm gì đó đến vợ là ngay lập tức sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ ví dụ đang lái xe vòng xe lại xuống xe và sau đó đứng tận mặt người ta anh vừa nói cái gì đấy tức là CJ không cần phải vận dụng bất cứ một cái nội lực nào chỉ cần đứng trước mặt người ta nhìn thẳng mắt người ta và nói anh vừa nói cái gì đấy là người ta phải quay ra xin lỗi vợ ngay lập tức tuyệt vời trở lại yeah. Dạ. với cái việc mà youtube của anh chàng này rất là hot đó dạ yeah. cách nào vậy CJ mới có 3 năm thôi đúng không cái điều đó nó có nằm trong cái cái chiến lược của CJ hay không thực ra là cái kênh youtube của em lúc đầu em bắt đầu làm cái kênh youtube của em em không mở kênh youtube với mục đích là em muốn uh, kiếm tiền hay là em muốn nổi tiếng lý do vì sao em mở youtube là bởi vì đợt đấy là em hay đi tập bởi vì mình rất là đi làm rất là nhiều á cho nên là mình chỉ có khoảng 30 phút đến một tiếng để để tập trong phòng tập gym thôi mà mình hay có rất là nhiều bạn đến và nói chuyện với em là ôi tại sao bạn lại tập mà body được đẹp thế này làm thế nào để để tập mà mình phải mất rất là nhiều thời gian để mà giải thích yeah. Thế mà thôi thế này đi tôi sẽ về nhà làm một cái video nào đó tôi sẽ đăng lên đâu rồi các bạn về nếu mà coi mình làm cái video đó xong thì mình tìm chỗ nào để đăng để mọi người có thể xem được thì mình biết đến YouTube sau mình đăng lên YouTube có kêu mọi người vào đấy để xem cuối cùng uh, em đăng khoảng 4 đến 5 video về tập gym lúc đấy là đang nổi cái bài Despacito đúng rồi nhưng mà mình đi làm xong buổi trưa mình về nhà mình cứ cái bài hát đấy nó cool nó cool nó cool lặp đi lặp lại trong đầu của mình nhưng mà mình không biết lời thì cứ uh, despacito uh, despacito thì mình có ý tưởng tại sao không quay về một ông bố già là người da đen thích nghe nhạc việt nhưng mà vẫn thích làm dân chơi ừ. thế là mình làm một cái video về một ông bố vừa đang nghe nhạc việt xong chuyển sang nghe despacito mình mà không biết lời nhưng mà đeo kính này gangster gangster xong con xuất hiện và bố lại bỏ cái kính ra giả vờ như là mình đang nghe bài tiếng Việt Thế là mình chỉ làm video rất là ngắn chưa đến 2 phút Cái video tập của mình trước đây nó chỉ có khoảng 55 view 2 view, 100 view Thế là cái video để trong 2 tuần được 200 view, 200 nghìn view luôn oh. Mình bị mình bị sốc luôn Ôi chuyện gì xảy ra vậy Tôi nổi tiếng rồi à, mình, Lúc đấy là mình Ôi mình mất cả một ngày trời trả lời comment mấy cả tay quên mất công ăn luôn Mình lúc đấy là mình chưa biết thế nào là là quản lý kênh Bởi vì mình không, nó rất là đột ngột xong dần dần mình mới bắt đầu ok thôi làm youtube thì làm những cái này cho nó vui lúc mà em làm cái video đó video đầu tiên mà em em em bảo thì em nhận ra là có lẽ là nhiều người Việt Nam rất muốn được khám phá à, cuộc sống của người, một người da đen đợt mà em mới sang Việt Nam dạ yeah. đấy là hai tuần sau thì em đi Bixi đi mua đồ thì có một uh, ba mẹ để con sang chỗ em để gặp em để xem em là người như thế nào thế là bé đấy sang lấy tay em xong lấy cái áo muốn xóa đi cái màu đi lấy cái áo xóa đi xong nhìn mặt mình nhìn tay xong chạy luôn <laughs> chạy luôn có mẹ ơi tôi vào ôi tại sao lại vậy mình là là một người giáo viên nữa thì học sinh rất là hay hỏi tại sao thầy lại dân đó hoặc là học sinh sẽ nói là tức là thầy thầy đen bởi vì thầy đi thầy đi ngoài trời nhiều quá mẹ con bảo là thầy da đen bởi vì là thầy đi thằng gái nhiều quá nên là thầy bị đen đi <laughs> thế là thế là mình cảm giác là rất nhiều người Việt Nam chưa hề hiểu rất hiểu sâu về người da đen cho nên là mình nói là ok mình sẽ tiếp tục quay về bản thân mình để người Việt Nam có thể khám phá xem là người da đen họ sống như thế nào có giống với mình không cái văn hóa của người Việt Nam nó có khác gì với Việt Nam không? À, em cũng làm một video là uh, những điều mà CJ thích nhất ở Việt Nam, những điều mà CJ ghét nhất ở Việt Nam và dần dần dần dần như thế thì mình cũng là mình cũng trở thành uh, một uh, con rể Việt Nam, mình cũng trở thành uh, một bố của ừ. người con Việt Nam. Đúng rồi. Tôi nghĩ là đó là duyên. Không phải duyên đâu, CJ đang đi đúng đường đấy. Dạ. Bởi vì ngay cả Quỳ Linh khi mà gặp CJ á, Linh rất muốn hỏi rất nhiều thứ về CJ dây sẽ về đất nước dây đó đưa thu phương về đó rồi chúng ta sẽ giới thiệu một số cái bản sắc một số cái ẩm thực một số là văn hóa là âm nhạc hay những cái màu sắc tím vàng xanh đỏ thì linh nghĩ rằng youtube của cj đã đạt con số 1 triệu rất là nhanh chính xác lúc mà cj vừa mới bắt đầu làm youtube thì những người mà chia sẻ những cái video của cj thì hay viết rằng là à, anh da đen <laughs> anh cái gì đó ở việt nam thì cj đứng ra nói rằng là ừ, thì bạn sẽ nghĩ sao nếu mà mình mình nói rằng là ô oh, anh da vàng hello anh da vàng mình không muốn bắt cứ ai gọi mình là anh da đen nên là mình tập trung vào cái tự cái tên CJ ừ. ai muốn gọi mình làm bắt cái video gì cũng phải gọi mình là CJ chứ không phải là anh cho nên nên là dần dần người ta cũng bắt đầu kiểu gặp mình ở ngoài trước đây cách đây khoảng 2 năm nếu mà có người gặp mình thì sẽ nói ô oh, anh Sơn đen nhưng mà <laughs> bây giờ rất là lâu rồi mình chưa bao giờ nghe cái từ người ta gọi mình là anh Sơn đen yeah. người dạ. ta nhìn mình và người ta gọi mình là CJ và mình nghĩ là mình đã thành công đây là một cái cặp đôi rất là thú vị dạ. anh đã gặp cặp đôi này hai lần rồi nhưng anh muốn gặp nữa bởi vì cái sự thú vị của CJ cùng với Thu Phương một cái sự tự nhiên rất là thoải mái và cứ tiếp xúc những con người thế này chúng ta cảm giác có năng lượng vì chính vì thế YouTube của anh ấy khi chúng ta vào xem cũng cảm giác có năng lượng yeah. Dạ. trong cuộc sống nếu ai lan tỏa năng lượng ai đem đến năng lượng cho nhiều người thì chắc chắn nơi đó sẽ hội tụ năng lượng